khứ năm ấy không còn nữa rồi Sao ta vẫn nhớ đến một người Nước mắt ta rơi không thể cước cầu Lòng ngực mình càng thêm nhói đau Đi hết ba sinh duyên phận vẫn còn Vì một người lòng vẫn sắt son Trời đất bao la Trần thế chuyển xoay Khó sao để nắm tay một ngày tiếng gió cuốn cho mình rối bời nghe như tâm ai đang chờ đợi tương tư đơn phương lớn dần tháng ngày tuổi rồi ngày tàn đâu có hay